và kiểm tra à, rõ trước khi ký như sau thứ nhất đó là kiểm tra người ký hợp đồng thuê à, có người ký hợp đồng cho thuê có phải là người chủ của căn nhà hay không bằng cách là bạn yêu cầu được xem à, chứng minh nhân dân của họ có phù hợp với cái giấy tờ sở hữu nhà đất của họ hay không hoặc là họ bạn à, hỏi thăm những nhà xung quanh xem để chắc chắn người ký hợp đồng với bạn là chủ nhà ha còn nếu trường hợp bạn đi thuê à, để kinh doanh À, của một người nào đó họ kinh doanh à, không thành công họ muốn chuyển nhượng lại cho bạn thì bạn phải yêu cầu được xem cái hợp đồng gốc để xem rằng là à, cái chủ nhà họ có đồng ý cho thuê lại hay không ha và tốt nhất là bạn mà nếu mà được thì bạn sẽ xin phép là có thể là ký lại hợp đồng với chủ nhà ký ngay cái hợp đồng với chủ nhà thì là tốt nhất à, những cái tình huống rủi ro về pháp lý có thể gặp khi đi thuê nhà như sau à, thứ nhất đó là bạn thuê của một người người đó không được phép của chủ nhà cho thuê lại thì ờ, trường hợp này nếu chủ nhà phát hiện ra thì chủ nhà sẽ cắt cái hợp đồng cho thuê nhà và rủi ro là bạn không có thể lấy lại được tiền đã thanh toán trước cho cái người đó à, hoặc là cái rủi ro thứ hai đó là bạn khi bạn ký hợp đồng với người không phải là chủ nhà họ chỉ là người đi thuê sau đó họ ký uh, cho, cho thuê những cái nhiều người khác để họ gạt tiền ha cái đó cũng là một cái rủi ro à, và tiếp theo à, cái thứ hai đó là bạn phải đọc kỹ các điều khoản trong mẫu hợp đồng cho thuê nhà trước hết khi ký hợp đồng thuê nhà người thuê nhà cần à, phải tìm hiểu những cái khoản điều khoản trong hợp đồng ha các quyền hạn cũng như nghĩa vụ ha để đưa ra những cái yêu cầu có thể là chỉnh sửa hay thay đổi nhằm tránh rủi ro gặp rắc rối rủi ro về sau những cái điểm mà phải lưu ý trong hợp đồng như là kỳ hạn cho đi ờ, thuê nhà từ theo năm nào ngày nào à, tới ngày, ngày nào bắt đầu và ngày nào hết hạn thuê nhà những điểm cần chú ý khi mà kết thúc hợp đồng à, và chủ nhà họ có uh, ý định tiếp tục cho thuê nhà khi hết hạn hạn hợp đồng hay không tất cả bạn đều phải ghi rõ trong hợp đồng ha có điều khoản phá vỡ hợp đồng à, cho phép bên chấm dứt các bên có thể chấm dứt hợp đồng nếu mà bên kia à, vi phạm một trong những cái à, điều khoản nào đó à, tiền cọc thuê nhà thì bạn phải ghi rõ là bao nhiêu và điều kiện để nhận lại cọc sau khi thanh lý hợp đồng à, và bao nhiêu ngày sau khi à, trả nhà thì họ phải thanh toán lại cái tiền cọc cho bạn ví dụ như vậy rồi à, điểm tiếp theo đó là kỳ hạn thuê nhà hợp đồng có hiệu lực trong vòng trong bao lâu à, bao nhiêu năm mà bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng bao nhiêu năm phải thật chi tiết và rõ ràng ngày bắt đầu cho phép người thuê dọn vào và ngày kết hà, hết hạn người thuê phải trả lại nhà thời gian ân hạn à, thứ nhất là thời gian mà thanh toán tiền nhà lần đầu tiên bạn cần sửa chữa trước khi dọn vào bạn có thể chủ động xin phép chuyển nhà là không tính phí thuê vào những ngày đó à, thứ hai đó là thời gian thanh toán tiền nhà hàng tháng có thể là kéo dài à, sau 3 tới 5 ngày rồi bạn phải chú ý khi rõ ràng những ngày quan trọng như là ngày ký hợp đồng gia hạn nếu tiếp tục ngày ký biên bản thanh lý uh, hợp đồng thuê nhà bạn phải chú ý đọc kỹ những điều khoản phá vỡ hợp đồng ha cho phép một trong hai bên có thể là phá vỡ hợp đồng nếu chấm dứt cái hợp đồng ờ, sau một thời gian nhất định khi có một trong hai bên là vi phạm hợp đồng à, bạn cũng phải là chú ý về những điều khoản mà chủ nhà không cho phép bạn thực hiện trong thời gian thuê nếu có ví dụ là không được khoan cắt tường không được đục đẽo phá vỡ cái uh, kết cấu cấu của ngôi nhà chẳng hạn à, hoặc là cái thời gian giới hạn mà đi ra đi vào của nhà đó tất cả những điều đó bạn phải ghi luôn ở trong hợp đồng à, điểm thứ ba ở trong hợp đồng bạn nên ghi nhớ đó là cần biết rõ ngôi nhà à, bạn đi thuê đó nó có đang bị thế chấp và tranh chấp hay không à, bạn cũng nên kiểm tra xem căn nhà đó ờ, thế chấp thì à, cái người mà chủ thật sự của cái ngôi nhà đó không phải là người đó nữa mà là ngân hàng mà một cái tổ chức tín dụng nào đó bạn xem trong hợp đồng là cái ngân hàng đó họ có cho phép chấp thuận cho chủ nhà à, đem ờ, cho thuê hay không ha vì nếu mà chủ nhà không đóng à, tiền à, lãi hàng tháng thì ngân hàng sẽ à, thu hồi lại quyền sở hữu nhà thì lúc đó rất có thể bạn sẽ mất à, luôn cái tiền mà bạn ký quỹ à, bạn đã cọc cho họ ha thì đó là các bạn phải lưu ý còn cái hoặc là nếu mà cái nhà đòi mà nó có cái vấn đề về tranh chấp giữa họ hàng anh em hay là ờ, một cái quỹ đen một cái tín dụng đen gì đó có trên sự tranh chấp thì cái việc mà bạn thuê nhà bạn đặt cọc rồi thì bạn cũng khó dễ bị cái khả năng là bạn sẽ mất cái, khoản cọc đó ha nên uh, điều mà cũng rất là quan trọng khi trước khi mà đặt muốn ký hợp đồng là bạn phải xem rằng là cái nhà đó nó có bị à, thế chấp hoặc tranh chấp hay không ha đặc biệt chú ý là cái thời gian mà là à, sau khi hết hợp đồng thì thời gian nào chủ nhà sẽ hoàn trả lại cái tiền cọc đó cho bạn à, đó là một vài cái điều tôi muốn chia sẻ với các bạn khi à, bạn đi thuê nhà để mà kinh doanh cái phân khúc thuê và cho thuê à, nếu mà bạn thấy cái video này có thể là giúp ích cho một ai đó hãy giúp dùm tôi chia sẻ cái video này cho họ và hãy subscribe cái kênh youtube của tôi để có thể là theo dõi cái video mới nhất khi mà tôi à, đăng, đăng à, cái video mới lên cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại ở cái video tiếp theo